Chúng mình cùng chuyển sang dạng bài so sánh các số có nhiều chữ số Dạng này thì cô cũng đã hướng dẫn trong các video trước rồi Thì bài 1 ở đây là bài so sánh đặt dấu lớn, dấu bé, dấu bằng vào dấu chấm thích hợp Vậy thì ở câu đầu tiên mình có là chín chín chín nghìn trăm mươi chín và 10.000 Vậy mình sẽ so sánh như thế nào? Trước tiên mình đếm xem chữ số nào có nhiều con số nhất thì chữ số đó lớn hơn ví dụ ở đây có một hai ba bốn bốn chữ số ở đây sẽ có là một hai ba bốn năm vậy thì số lớn hơn sẽ là đơn này và có một mẹo nữa nếu như mà số nhỏ hơn thì mũi nhọn này sẽ quay về số đó tương tự mình có 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 vậy số lớn hơn là số 100.000 số bé hơn là số

chữ số hàng lớn nhất là hàng trăm nghìn vậy thì ở đây mình có hàng trăm nghìn là bảy hàng trăm nghìn là năm vậy số lớn hơn là số bảy trăm hai mươi sáu nghìn tám năm trăm tám mươi lăm Tương tự ở bên này 653.211 và 653.211 tương tự nhau đúng không ạ? Vậy thì hai con số này bằng nhau.

845.713 và 854.713 Vậy thì mình cùng đếm trước nhé 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 hai chữ số đều bằng nhau Mình sẽ so sánh hàng lớn nhất là hàng trăm nghìn 8 và 8 cũng bằng nhau Tiếp tục mình so sánh hàng chục nghìn 4 và 5 Vậy thì 5 lớn hơn Mình đặt lớn lớn ở đây Được chưa? Vậy thì bài số 1 mình đã xong mình sẽ chuyển sang bài số 2 tìm số lớn nhất